vùng núi và tụi Linh đang từ từ tiến sâu vào trung tâm ở vùng núi nhưng mà cảnh vật rất là hiện đại và đầy đủ tiện nghi chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh à, Linh đang đứng ở chỗ cái khu vực gọi là trung tâm của thành phố um, khu rừng đen à, và cái khu rừng đen này thì Linh sẽ nói sao cho mọi người nghe nhé à, và đây là khu trung tâm tôi linh tới đây buổi sáng để tôi linh đi ăn sáng và khi mà ừ, tôi linh muốn đến cái tiệm việt nam ăn sáng thì cái tiệm đó à, nó nằm ở phía kia tôi linh sẽ đi tới đó và bây giờ mọi người à, nhìn một vòng thành phố của linh nhé đây nhìn nó giống đà lạt của cả nhà hả mà chạy lại chạy thử coi nó sao tao chạy ừ. nó ướt nó chạy hết con nó kêu con nó kêu cho linh chạy chạy chạy verjaardag van die man. Van de schoenen <laughs> trung tâm của khu rừng đen ở cái trung tâm này có một cái quán ăn Việt Nam à, nấu theo cái khẩu vị Bắc rất là ngon Linh thích lắm lần trước đi tới ăn đây ăn hai ba lần luôn xong cái Linh nói là khi nào mà trở lại khu vực này hoặc là à, có dịp và giới thiệu với mọi người á, thì Linh sẽ à, quay lại cái quán này bây giờ tụi Linh trở lại nhưng mà không biết là họ có mở cửa hay không hồi nãy tới thì họ chỉ có mở cửa và không biết họ có bán lâu không nữa đây là cái nhà hàng Việt Nam ở cái khu vực này Và đây là cái thực đơn à, Linh vừa thấy có người tới vào ăn Linh tưởng là chỉ có một mình gia đình Linh ăn sáng kiểu Việt Nam thôi Ai ngờ cũng có tay ăn nữa Ôi oh, sorry cái bàn thờ hình Phật dễ thương quá hình Phật đẹp quá Linh mới à, vừa hỏi cái chị chủ tại Linh Linh thấy à, bài trí khác nhau bài trí à, bài trí khác lúc trước thì cái chị này nói là chị mới lấy tiệm 2 năm thôi à, trước đây thì có chủ khác thì Linh ăn của chủ khác rồi còn cái chị này thì à, mới bán thì linh chưa biết như thế nào gia đình linh đang lái xe ở khu vực khu rừng đen vì sao khi kêu cái tên khu rừng đen là tại vì mọi người thấy đó xung quanh có rất là nhiều cây thông cao đương nhiên bây giờ mình đang chạy xe vào buổi trưa thì mọi người sẽ thấy cái cảnh ờ, đẹp và có ánh mặt trời nhưng nếu mình chạy vào buổi tối thì và bây giờ là cái mùa xuân và cây nó đã, đã, đã à, những cái cành cây đã gãy rồi thì có nhiều ánh sáng nhưng mà nếu mình chạy vào buổi tối và một cái khu sâu sâu một tí á, thì ánh sáng khó xuyên qua mấy cái cành lá này nó dày đặc luôn cho nên à, nhìn rất là tối và khi mà buổi tối màn đêm buông xuống á, thì thật sự là nó trở thành một khu vực đen tối luôn á đen thui luôn cho nên ở đây người ta đặt tên là cái khu rừng đen và cái khu rừng này á, có, cái nhiều cái văn hóa rất là phong phú luôn ừ, có một cái nơi bán đồ mà mình mình đến đó mình cứ tưởng là cái khu vực của Đà Lạt thôi nhưng mà rất là đẹp đẹp lắm lần này thì tụi linh không có tới đó tụi linh chỉ đi xuyên qua đây để nghỉ ngơi thôi và cho mọi người xem cái khu vực này như thế nào về cái khu vực này á, thì ngày xưa thì nó hoang vắng thôi chứ bây giờ thì đã có nhiều người ở và họ khai thác rồi thì ờ, có những cái khoảng trống như vậy nè và có nhà hàng rồi uh, suối cái lớp giống như là mầm chồi lá thì còn ở đây nhưng mà đến những cái lớp lớn lớn hơn thì phải à, chuyển xuống à, một cái khu vực gọi là giống như là trung tâm thành phố hoặc là gì đó để học xe của tôi Linh đang xuống núi Nghĩa là tôi Linh đang dần dần rời xa các khu vực uh, khu rừng đen này Nếu mà trên đường đi có những cái uh, uh, cảnh đẹp Thì Linh uh, sẽ quay nữa để chia sẻ với cả nhà Trời ơi, cái cô này đạp xe lên núi căng đảm quá À, một cái điều mà Linh thấy là bên Đức mình đó thì ít xe đạp hơn là bên Hà Lan chắc có lẽ là tại địa hình và cái vùng vùng này đến đi thì vùng núi rồi chứ không phải là vùng dân cư cho nên uh, mình cũng sẽ không thấy là xe đạp nhiều nhưng mà linh thấy rất nhiều người gọi chạy xe đạp nên linh có thể uh, giống như là cái ký ức của mình nó đẹp hơn á thì ờ, linh thấy nó ngon hơn nhưng mà nói chung là cái chỗ này nó ít ngon hơn thôi theo cái khẩu vị của linh hiện tại và linh chưa bỏ nước mắm nếu mà người có thử thì chắc có lẽ là nó cũng không có đến nỗi tệ đâu linh linh ăn cũng được nhưng mà linh nói là vì cái cứ ký ức của khoáng đảng hơn clip của Linh thì à, làm ơn hãy à, chia sẻ like và subscribe cho Linh nhé